Hi, xin chào anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh youtube của mình anh em nhé Và trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ giới thiệu cho anh em một công việc bán thời gian mà mỗi ngày anh em có thể kiếm trung bình từ 10 cho đến 30 đô một ngày anh em ạ Đó em thấy đọc này, các trung tâm truyền thông toàn cầu đang tuyển dụng rất nhiều người dùng ờ, youtube bán thời gian này Kiếm trung bình từ 10 cho đến 30 đô mỗi ngày 10 đô thì tương đương với tầm khoảng 230.000 Việt Nam nha Tức là anh em có thể kiếm một ngày tầm khoảng 230.000 cho đến 700.000 một ngày anh em nha Đó, mình thấy số tiền này cũng khá lớn đấy anh em ạ Ok và tất cả những gì bạn cần làm là một chiếc điện thoại thông minh để thực hiện công việc. Số lượng là có hạn anh em nha. Đăng ký càng sớm càng tốt. Anh em có thể đăng ký tại Việt Nam này. Ở đây thì em sẽ tiến hành liên hệ với nick Tài Lam này. Đó, có tên người dùng là a-anli859 này hoặc là số điện thoại này nha. Ngoài ra chúng tôi tiếp tục chuyển tiền hoa hồng qua ví điện tử. Thì em nào chưa biết ví điện tử là gì thì em có thể tải cho mình là ví ờ, Binance nha hoặc là ví ờ, MetaMask này đó em lên cửa hàng CF ờ, Play hoặc là App Store anh em tải cho mình các ví là ví Binance ví MetaMask này đó hoặc là ví chốt này chơi wallet đấy em nào dùng tiền điện tử nhiều rồi thì em có thể biết rồi đó còn là ví Honest cũng được một trong bốn ví đó nhá đấy em thể quan sát này nhá rồi quay trở lại này nhân viên bán thời gian nên đăng ký trước ví tiền điện tử của họ nếu em không có ví tiền điện tử ấy, thì em sẽ không được thuê nhá thì đường link đăng ký các ví điện tử ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha anh em sẽ tiến hành liên hệ với telegram này, này. anh em sẽ vào telegram dán tên người dùng đó vào đây nha đấy thì bạn này có tên là Galila này ngoài ra tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho anh em ờ, những ảnh của trò chuyện của nhà thu nhập mà từ những người họ đăng ký làm việc bán thời gian đó nha đây như ở đây có một bạn là bạn thu nhập được là 50 đô này 50 USD đấy anh em ạ thanh toán qua ví điện tử này xác xét tên là thành công này thì ở đây là cuộc trò chuyện giữa họ này đó ông chủ tôi đến đây để làm việc bán thời gian này nhiệm vụ là gì xin vui lòng tôi có thể làm việc này ok đó em để quan sát này nhá ok rồi thì ok như vậy mình đã chia sẻ giới thiệu cho anh em một công việc bán thời gian mà anh em có thể à, làm vào lúc anh em rảnh nhá. Đó anh em nào quan tâm thì em có thể liên hệ nick Telegram này cũng như đăng ký ví tiền điện tử để có thể à, đăng ký tham gia nhá. Còn bây giờ em lại tất cả anh em trong video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Xin chào.